Trước Tăng Ni, Phật tử Chùa Ba Vàng tích cực chung tay cùng cả nước trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Năm đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng chính thức được ra mắt. Kính thưa quý vị và các bạn, trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật có dạy, muốn thấy thập phương tất cả Phật, muốn ban vô tận công đức tạng, muốn diệt chúng sinh tất cả khổ, phải nên mau phát Bồ Đề Tâm, với mong muốn tất cả mọi người được phát đại tâm, thực hành công hạnh Bồ đề, hướng tới quả vị giác ngộ giải thoát, làm lợi ích cho mình và cho chúng sinh. Ngày 19 tháng 6 vừa qua, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, chùa Ba Vàng đã tổ chức lễ phát Bồ đề tâm nguyện. Đây là buổi lễ truyền thống được tổ chức hàng năm tại chùa. Hiểu được ý nghĩa to lớn của Bồ Đề Tâm Nguyện, đại diện Phật tử đã dâng lời tác bạch, cầu thỉnh Sư Phụ chứng minh cho lời phát nguyện Bồ Đề của các Phật tử. Sau đó, được sự cho phép trên Sư Phụ, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã dâng lời phát nguyện để đại chúng đồng phát Bồ Đề Tâm Nguyện. Kính bạch trên Sư Phụ, chúng con được học tâm Bồ Đề cao quý, chúng con được học mười phương chư Phật, thành Phật là phải phát tâm Bồ Đề. Hôm nay là chúng con học theo mười phương chư Phật Tự tâm chúng con muốn phát tâm Bồ Đề Hiểu được lẽ đó Chúng con nay hướng về Tam Bảo thường trụ ở khắp mười phương Đối trước Sư Phụ xin tập học theo hạnh nguyện của Sư Phụ Chí thành phát nguyện như sau Điều một chúng con nguyện quyết chí tu hành. Trước tâm thành tha thiết của tứ chúng, sư phụ hoan hỷ chứng minh cho tăng ni, Phật tử học theo gương của chư Phật, chư Bồ Tát mà tập sự phát nguyện Bồ đề. Buổi lễ phát tâm Bồ đề đã kết thúc và để lại nhiều cảm xúc trong lòng mỗi người con Phật. Đối trước sư phụ, tứ chúng ba vàng đồng phát nguyện ghi nhớ và thực hành công hạnh Bồ đề mà sư phụ đã chỉ dạy, tinh tấn thực hành thiện pháp, lan tỏa giá trị của Phật pháp khắp thế gian sau lễ phát bồ đề tầm nguyện vào buổi chiều thể theo lời thỉnh cầu của Phật tử nhân dân thập phương, chùa Ba Vàng tổ chức lễ cầu siêu cho vong linh thai nhi. Tại ngôi đại hùng bảo điện, sư phụ cùng chư tăng đã thực hiện nghi thức thỉnh mời các vong linh thai nhi về pháp hội và khai thị cho các vong linh thai nhi. Đồng thời, sư phụ và chư tôn đức tăng đã tác lễ để các vong linh thai nhi được thọ thực, thính pháp, nghe kinh, nhận phần phước báo hồi hướng của gia đình tín chủ. Kết thúc buổi lễ, sư phụ chú nguyện cho các vong linh thai nhi được tăng trưởng phước báu và sớm được sinh về cảnh giới an lạc, gặp được chính pháp của Như Lai. Quý vị và các bạn thân mến, trong kinh Đức Phật dạy rằng tâm hiếu là tâm Phật, hạnh hiếu là hạnh Phật. Đức Phật chỉ dạy các Phật tử phải luôn biết ơn và đền ơn, trong đó có ơn quốc gia, xã hội là một trong bốn ơn trọng yếu mà người đệ tử Phật cần ghi nhớ và thực hành. Nhân kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, được sự chỉ dạy trên Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh, Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã có các hoạt động ý nghĩa, bày tỏ tâm tri ân đối với những người đã hy sinh thân mình vì nền hòa bình của đất nước. Thực hiện lời kêu gọi của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, từ sáng sớm, Chùa Ba Vàng đã cử hành ba hồi chuông chống bát nhã, tưởng niệm anh linh các anh hùng liệt sĩ. Tiếp đó, Sư Phụ cùng Chư Tôn Đức Tăng Ni đã tác lễ tụng kinh Dược Sư. Từ công đức phước lành này, Chư Tăng hướng nguyện dịch bệnh Covid-19 tại Việt Nam cũng như trên toàn thế giới sớm được hóa giải, mọi người được bình an, hạnh phúc. Nương nhờ từ lực Tam Bảo, chư tăng đã tác lễ tụng kinh, cầu siêu cho anh linh các anh hùng liệt sĩ, nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ sớm về cảnh giới an lành, luôn hộ trì cho Tổ quốc. Cũng trong ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, Phật tử Chùa Ba Vàng đã thực hành lời Đức Phật dạy về sự tri ân chân thật, phát tâm cúng dường đến chư tăng 3 ngày để hồi hướng phước lành đến cho anh hùng liệt sĩ đã vì nước hy sinh. Kính thưa quý vị, sư phụ Thích Trúc Thái Minh từng chia sẻ rằng con người sống với nhau bằng tình yêu thương thì hạnh phúc mới đến. Trong giai đoạn đầy khó khăn của đại dịch Covid-19, Chư Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng đã thực hành lời dạy của sư phụ về tâm từ bi yêu thương, tích cực chung tay cùng cộng đồng đẩy lùi dịch bệnh. Trong tháng 6 âm lịch, được sự chỉ dạy trên sư phụ Thích Trúc Thái Minh, đại diện Chư Tăng Chùa Ba Vàng đã đến Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí để trao tặng 2.000 chai nước tinh khiết cùng thực phẩm cần thiết phục vụ cho các chốt chống dịch trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, được sự khuyến tấn của sư phụ, Phật tử Chùa Ba Vàng tại các tỉnh trên cả nước đã phát huy tấm lòng sẻ chia yêu thương, lan tỏa những giá trị tốt đẹp đến cộng đồng, như trao tặng 60 triệu đồng cùng 2 tấn gạo đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận 8 và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai trao tặng 30 triệu đồng, 2 tấn gạo và các nhu yếu phẩm cần thiết để ủng hộ cho công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. Gửi tặng 100 chiếc máy SPO2 đến Bệnh viện Việt Nam Thụy Điển nhằm hỗ trợ các y bác sĩ của bệnh viện đang thực hiện nhiệm vụ tại thành phố Hồ Chí Minh và phục vụ công tác tiêm vaccine của thành phố Uông Bí thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Phước Long A thành phố Thủ Đức và Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức ủng hộ 600 bộ quần áo bảo hộ y tế cấp độ 4 cho các cán bộ y tế, lực lượng phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, các Phật tử Chùa Ba Vàng đã trao tặng 60 suất quà bao gồm những nhu yếu phẩm cần thiết như gạo, mì tôm, bí đỏ, cùng khẩu trang kháng khuẩn cho bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn tại Lục Ngạn, Bắc Giang. Quý vị và các bạn thân mến, trong những năm qua, việc quan tâm chăm lo các thương binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với đất nước, các bà mẹ Việt Nam anh hùng là có hoạt động thường xuyên được sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng quan tâm thực hiện. Hướng tới kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ, sư phụ Thích Trúc Thái Minh cùng đại diện chư tăng chùa Ba Vàng đã trực tiếp đến thăm hỏi, tặng quà các gia đình có công với đất nước trên địa bàn thành phố Uông Bí. Trong ngày kỷ niệm thương binh liệt sĩ, sư phụ Thích Trúc Thái Minh đã đến thăm nhà mẹ Việt Nam anh hùng Hoàng Thị Nghi và gia đình ông Nguyễn Văn Hạ, gia đình hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc màu da cam. Cùng tham gia với đoàn có ông Đào Ngọc Sơn, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Uông Bí, bà Vũ Thị Hồng Nhung, trưởng phòng lao động thương binh xã hội thành phố, bà Bùi Thị Kim Thủy, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thanh Sơn, đón nhận phần quà của sư phụ cùng chư tăng chùa Ba Vàng, mẹ Hoàng Thị Nghi và gia đình ông Nguyễn Văn Hạ đã bày tỏ niềm cảm kích và gửi lời cảm ơn sự quan tâm của sư phụ và chư tăng chùa Ba Vàng. và các bạn thân mến, được thành lập vào ngày 25 tháng 12 năm 2020, đến nay đạo tràng Phật tử Sa Sứ đã có nhiều bước tiến trong việc tu tập cũng như thu hút hàng trăm thành viên tham gia. Với mong muốn lan tỏa giá trị Phật Pháp khắp Nam Châu, giúp đỡ được nhiều người Việt đang sinh sống tại nước ngoài, các Phật tử đã cầu thỉnh sư phụ cho phép thành lập năm đạo tràng Phật tử Sa Sứ tại các khu vực trên thế giới. Thể theo lời thỉnh cầu của các Phật tử, trong ngày 11 tháng 6 năm Tân Sửu, Nam đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng đã chính thức được ra mắt dưới sự chứng minh và hứa khả của Sư Phụ Thích Trúc Thái Minh cùng chư Tôn Đức Tăng Ni Chùa Ba Vàng. Trong buổi ra mắt năm đạo tràng Phật tử xa xứ, sư phụ đã gửi lời hỏi thăm đến các Phật tử và lắng nghe các Phật tử chia sẻ những câu chuyện nhiệm màu khi tu học Phật Pháp. Bên cạnh đó, sư phụ còn ban bố những lời đạo từ vô cùng ý nghĩa, khích lệ các Phật tử tinh tấn tu học. Mặc dù ở xa, nhưng khi lắng nghe những lời chỉ dạy trên sư phụ, ai cũng cảm thấy ấm lòng và xúc động trước tấm lòng từ bi của người. Mong rằng năm đạo tràng Phật tử xa xứ Chùa Ba Vàng sẽ ngày càng phát triển, mỗi thành viên sẽ luôn ghi nhớ lời dạy của sư phụ, thực hành những công hạnh Bồ đề để luôn được hạnh phúc, an vui trong chính Pháp Phật.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 Sư phụ giảng pháp thường kỳ ngày mùng 8, 14, 30 tháng 6. Chùa Ba Vàng và đại diện các Phật tử trong câu lạc bộ Cúc Vàng nhận bằng ghi nhận tấm lòng vàng của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Uông Bí. Chư tăng chùa Ba Vàng trao tặng phần quà đến các gia đình bị ảnh hưởng bởi chất độc màu da cam trên địa bàn thành phố Uông Bí. Kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển pháp luân, chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng tán dương giáo pháp vi diệu của ngài. Chư tăng ni Phật tử chùa Ba Vàng tu tập chương trình khuyến phát tâm Bồ đề.